hồ sơ và cách hạch toán. Hướng dẫn cách hạch toán các chi phí liên quan đến bao gồm chi phí tiền thuê văn phòng, chi phí văn phòng phẩm, tiền điện, tiền nước, công cụ, tài sản và chi phí quảng cáo. Lập kỳ tính giá thành của mảng dịch vụ, tính giá thành của các mã dịch vụ tư vấn. Thiết lập bảng lương, lương của bộ phận văn phòng và lương của kỹ sư để tính vào giá vốn và phân bổ chi phí. Và nội dung thứ ba là liên quan đến cuối kỳ. Hàng tháng, hàng quý thì chúng ta sẽ phải thực hiện việc khai báo và nộp các khoản thuế nào. Hướng dẫn chúng ta cách lên báo cáo tài chính, kiểm tra các tỷ trọng trong báo cáo tài chính và cân đối số liệu trước khi nộp. Sổ sách kế toán cần phải in những gì để lưu nội bộ và sắp xếp lưu giữ các chứng từ hóa đơn, làm sao cho hợp lý. Hướng dẫn thực hiện việc lập bảng kê mua vào bán ra lên tờ khai. Hướng dẫn cách kiểm tra đối với trường hợp lên sai tờ khai, kiểm tra đối chiếu và điều chỉnh thuế, khấu trừ thuế giá trị gia tăng. Hướng dẫn cách hạch toán, giấy nộp tiền thuế giá trị gia tăng, nộp tiền thuế thu nhập doanh nghiệp và nộp thuế môn bài. Liên quan đến các khoản nộp phạt, nộp chậm, nộp phạt thuế sau kỳ thanh tra quyết toán thuế và hướng dẫn kiểm tra công nợ đối với công nợ phải thu và công nợ phải trả, kinh nghiệm thực hiện việc xử lý các công nợ đó và thực hiện kiểm tra đối chiếu giá thành, đối chiếu doanh thu so với giá vốn. Và ở báo cáo tài chính hướng dẫn cân đối các chỉ tiêu để lên được một báo cáo tài chính mới hoàn chỉnh. Trong giáo trình của kế toán Việt Hưng, các bạn sẽ được lựa chọn phương thức học phù hợp, bao gồm các khóa liên quan đến tự học, học tại trung tâm, lớp học nhóm online,